người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân chan chứa trao rồi cho đã muối thánh đường nguyện xin chúa biển xuống này dương gian xin ngài đổi mới ngài ơi xin ngài hãy đến chiều sáng thế gian lu mê tôi tâm ngài ơi xin ngài hãy đến hiến linh ngài ơi lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con chúa chứng nhân tình yêu chưa ngài mỡ lòng sáng soi đường đi tìm chân lý công bình bác ai ngài ơi xin ngài thương đến uốn nắn nếu đi quanh co sai lầm ngài ơi xin ngài hãy đến dẫn đi đường ngài lạy ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu ngài liên kết chúng con nhất tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con chúa chứng nhận tình yêu đàn xin Chúa Ngài ơi xin Ngài cứu giúp chỉ lối nhưng Ngài đi xa chưa về Ngài ơi xin Ngài hãy đến vui an Ngài ơi lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường cầu Ngài liên kết tâm trong ngài cầu ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay sống sao nên người con chúa chứng nhân tình yêu sống sao nên người con chúa chứng nhân tình yêu nguyện lòng xin thánh thần thánh ngài xin mau mau biến đổi đời này để trở thành kim may của chúa câu yêu thương theo dệt tình thương nguyện lòng xin ôi thần khí chúa xin lưu tâm đến những mảnh đời đang trong khốn khó đang kêu xin Chúa dù lòng thương thương cho đời cho đời cho đời. đang trong chờ đang trong chờ một tình yêu xin ban nhiều ơn lành của Cha xin gió diều hết những đau thương cho nhân gian đời ngập tràn muôn vàn khốn khó con đây xin gửi trọn đời mình ngài trung kiên cho thân con mãi được bình yên nguyện lòng xin thánh thần thánh ngài xin mau mau biến này để trở thành kim may của Chúa câu yêu thương theo dệt tình thương nguyện lòng xin ôi thần khí Chúa xin lưu tâm đến những mảnh đời hằng ngày đang trong khốn khó đang kêu xin Chúa dù lòng thương thương cho đời cho đời thương cho đang trong chờ đang trong chờ một tình yêu xin ban nhiều ơn lành của Cha xin xóa diều hết những đau thương cho nhân gian đời ngập tràn muôn vàn khốn khó, con đây xin gửi trọn đời mình ngài chung yên cho thân con mãi được bình yên đời bẽo gian lênh đênh con luôn tin có ngài kề bên đời bẽo gian lênh đênh con luôn tin có ngài dẫn nhân tâm cuối xin ngài lại đến ôi an của tâm hồn suối em dịu ngọt nước chảy tuôn vất vả lao lực bên cây trung ngài lau khô lệ cho mỹ quang diệu hiền xin chiếu rọi tâm tư cho cõi hồn tin hiểu trinh trong không ơn phù trì phàm sát nhân bụi trần tội khó khăn xa rời hỡi người xóa hết lỗi lầm cho mãi được sạch trong xin chữa lành thương vết lâu năm cứng uốn cho mềm lành sưởi bên than hồng và những sai lầm được uối an Cậy tiếng chung thêm chúa vương xin ơn ngài khấn tặng ban những ai vững vàng chúa thượng công đời sống đức độ và tiếng trung giọt nước chảy tuôn vất vả lao lực bên cây trông ngài lau khô lệ cho nghĩ an linh quang diệu điện, xin chiếu rọi tâm tư cho cõi hồn tim tàn sát nhân bụi trần tội khó khăn xa rời thời người xóa hết lỗi lầm cho mãi được sạch trong xin chữa lành thương vết lâu năm cứng uốn cho mềm lạnh dưới bên than hồng và những sai lầm được uôi an cợi tiếng chung thiên chúa vương vàng dám xin ơn ngài khấn tặng ban những ai vững vàng chúa thương thương đời sống đức độ và tin chúa những ai vững vàng chúa thương không đời sống đức độ và tính chúa